ask me if I'm listening. Minions Hint, have spawned. I wonder, is that hammer meant for me? Shieldy. accidentally did that on purpose. No one ever. You're not laughing. I'm crazy! Got a doctor's note. You're my favorite waste of bullets. An enemy has been slain. Jinx? Stands for Jinx? I'm crazy. You should see moving to board. to the count of Come on. What's the worst that could happen? Ask me if I'm listening. Not at all. Enemy killing spree. send them running. An enemy has been slain. That for these reasons. Order is given. crazy? words. The light will guide you, even now. Soldiers, onward! Kill! The I'm listening. Hint, I'm not! Your team has destroyed a turret. I'm about to say something really cool. Your turret destroyed. Whatever. such a loser, always ready to cry. Da, da, da, now where was I? Right. chứ gì nữa các anh em à. không nó keo á ờ, bây giờ à... nhưng đây đây là mượn một cái gì cái gì ờ, đại đại ờ- không hẳn được đa còn cái bên ở hương á <laughs> đây của đại đại phát hay là đây. gì đông hồ sen gì sao hết đầu bếp cá làm luôn rồi chú không mấy anh em ăn xong đi thêm câu nếu có cái nào thì qua cho anh em xem đi tìm đi mấy mình tìm mai ba lần thì lên. bị dính nó hết màu sao nãy mình đi không còn cái con màu nữa thấy không hồi nãy mày thấy cái gì làm mà vũ à không cái lát là nó ăn màu nhanh á bây giờ cũng tầm chín rưỡi gần 10 giờ rồi mấy anh em à, vũ bên hải chắc là đi thêm câu lần nữa còn với trọng cũng xong phim rồi nằm nghỉ ngơi có mùng cấp cho mỗi em mỗi cái mùng chụp kia nè sợ mũi sợ đem mũi nhưng mà tình hình ngoài đây có gió nha mà không có mũi cũng không không đi nổi nào rồi ngủ ở trăng thanh gió mát cũng ok mình cũng nằm ăn ngủ với anh em luôn này nó không khó nữa nó đầu mũi nó bè anh em ơi bây giờ là anh em đã trải qua bao nhiêu tiếng rồi các bạn ơi gần được một ngày chưa, chưa được chưa được mới được 21 tiếng 10 là 15 phút các bạn ơi để hôm qua mình review từng cảm giác đó ấy hôm cảm giác em trải nghiệm một đêm ngoài đồng em đồ ờ, nó nói chung là đủ chuyện á à, con mà nãy giờ nó không cắt nước mà ông nhát nó cắt nước tao này xì xì ông nói sao được Ủa, anh Thú dạy chưa chút miệng làm bo điếu thuốc Anh nói, anh nói miệng thúi mà anh trở này nói người vũ không nào Không, hồi nãy anh dạy à, khó chịu quá, à, lạnh quá, lấy cái chai nước à, lẹt quá, sốc, sốc, sốc miệng như thế Anh hãy cảm giác là Cho mày ngủ trộn giật trộn giật ba cái xe ấy con mít con thấy nó bị rôm rạ nó sót quá rồi chuyện nó gãi mấy cái bụng này thì cảm giác cũng như anh đi mà chứ cũng như anh hải với vũ rồi chứ lạnh rồi chung xương xuống lạnh nướng xương ngoài đồng xương cực kỳ ướt hết nữa nghe không lạnh thời gian lúc không chừng 4 ờ, giờ sáng đó bao giờ 4 giờ sáng trở lên lạnh cực kỳ rồi điện ra tôi cái nó sẽ cố hơn cái bị đâu không bị đâu không hai giờ sáng dậy buồn tôi đài biết rồi nhưng mà đi dậy cố gắng dậy cái đi vấn đề vệ sinh do hệ thống nước à, bị à, hại ra sao kỹ à, sư để anh em bị đau bụng dưới kỹ có đâu tôi đâu bị sao đâu à, là do cái bụng con cảm thôi chứ nếu uh, đau bụng nếu nước có vấn đề là đau bụng đau bụng chung với còn bên này thôi kỹ sư này uống nước mà sao bên này không đau bụng chưa uống nước luôn vừa ờ, ấy uống chưa trạng chị uống uống nước ít hay nhiều dạ, chưa chưa uống mà tôi hấp nước canh không mà không uống rồi à, nãy ông mình uống hả ừ. nãy sao uống nước bị trúng độc sao mắt đỏ chói vậy nãy nhìn em ra nè ờ, mắt đỏ ngầu vậy thằng quỷ ông nó pha quá mà à, hôm à, hai giờ mấy bao giờ đi kia nó quýnh chiên đồng mà để làm cho mình nữa. à. Ừ. anh minh cũng quýnh chiên đồng luôn hả ừ. anh chịu ai chết Ờ, không, nó quýnh lâu lắm Ờ, mình quýnh mấy Hồng chứ Không phải đây, anh kia kìa Mày bị đọ đầu đó Quýnh đồng đồng nghe đại? cái này đâu quýnh chuông trong cây nông quýt có chuồng chứ thành, thành mình đồng tiếng tháng 3 mà đây là mình nhưng mà ở đây ở đây ở đây là thấy bánh trống không à bên kia có chuồng ở kia có chuông ê cũng ờ, cũng cũng hôm có ai mắc so ra mấy ờ, anh mấy anh em mình cũng ờ, cũng cũng là cũng là làm bà cậu thương chứ bình thường bình thường là hôm hôm ở nhát tôi mới hôm hôm ông bỏ đi về kêu đồ mới mấy đại <laughs> mấy đại nó lành hơn nó chạy trước luôn thấy chưa không được anh có chuột lấy lại cua mình à, ăn chứ thơm này vẫn đó là màu chưa được ngon lắm chuột bãi à, chuột rồi gì có lúc do uống nước đá uống vừa đủ chứ làm sao mà, mà uống cho no bụng căng bụng mà biểu có mất màu có rồi à, món mà ừ. màu lúc mất à cảnh nữa ngoài đây mà sao Điều đấu điểm này, một con này qua vậy luôn. Thôi được còn ờ, điểm khác đi. Đúng chéo mình phải nhờ. Đúng là như vậy cái ảo kia đúng rồi chỗ bờ kìa hai hai hai hai đỡ hai trái ăn đỡ đi Ủa, dành đó quá vừa để con hơn. Chốt, con xin xin xin xin, xin, xin bếp một cái nè, một cái hai trái đây bếp ngon màu đây cái đây bụi già đáng chịu ăn chứ không biết hột ờ, hầu hầu làm cái máu mà hầu khúc đây đâu có nó tung bác vô đây sao ở đây mình đâu có còn cái máu thầy hiển là được đúng không khó nhất cái pha mà ăn lâu lâu lồng lộn nó ngứa đúng mà ngứa này <laughs> nè nè thấy sáng này thà em bị trừ sợ cái nước lõ đây là tỷ hai á lõ này ờ, thì trắng nè cá trắng luôn nè cá nè thành mình em mà ờ, cô dạ. cô bếp luôn không vô bếp luôn xấu quá gì ừ nhẹ tao ưng ăn mấy cái món này vậy chứ ở trong mấy cái nhà hàng mà hàng xa người ta lại ưng làm mấy món này vậy để nó lủng nó lủng lủng đây là cũng bị chờ hôm anh em mình ở nhà uống nước phèn à, cũng làm vậy thôi bắt mắt rồi ngon không biết nó ngọt mà cái cùi còn cứng quá vũ không có môn này chú em có môn này nó ồ bếp nó ngọt anh em tôi tính ra kia là cúc nhưng mà cái chiều đấy khó lắm rồi mình ờ, bắt được mày tôi đuối đâu đó. Đậu đo là sốt mưa. Nè, lúc nào cái sao? đâu nó bị trục trặc không làm nó Anh cha anh cô mau luôn Còn anh thì, thì ờ, nước chịu được khi mà đói với á chịu không được Rồi sót quá chịu không Tại vì ờ, nếu mà Tuổi mình nó, nó cao tuổi rồi đi theo mấy tí thì chịu không nổi Lo lo anh em ơi nhưng bình thường là chuyện đó thì ờ, mười uh, mười ngày là mới mới, mới, gọi là mít gì quá xe xe mít ra sao mít ra Mười ngày là mới mới yeah. Dạ, bị uh, đội thua nhưng mà đều vẫn còn hát thiên lên đây thôi à, mở đây phương con... ở đây đây đây con còn nữa rồi con I really need a new gun, but don't tell my other guns. if I'm listening. All oh, part of the plan, I You're not laughing. Whatever, let's just start shooting. I'll be right back. Gotta check on some uh, legitimate business. You think I'm crazy? You should my sister. trying to care. I just... Busted heads! morning. It's You're my favorite waste of Nothing is future-proof. not at all. that could happen. guns! gun! I'm crazy. You should see my sister. Turret plating will soon fall. about the quiet time between beatdowns. team has destroyed a turret. I'm thinking. Now for the finish! really need a new gun. ask me if I'm listening. Hint, I'm not! Ah, come on. What's the worst that could happen? You can't run from the future. Boom! Cranium blast! No escape. has been oh. I don't even think one stuff. I'm crazy.